thành tình mà nói lúc đầu tiên gặp á, thì mình không hài lòng không hài lòng không hài lòng sao vậy cô điều gì tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa nó giới thiệu mà nó nói hỏi bạn con làm nghề gì đó chạy xe ôm chạy chiếc xe cũ nữa chứ à. đi qua anh thấy chạy xe cũ mà trời ơi chạy xe ôm mà xe này xin lỗi gặp cô cô cũng đi nữa khách nào dám đi <laughs> xe cũ quá chứ mình à. nghĩ trời ơi cái thấy mỹ chờ con mình dày mà lấy chồng dày rồi sao lo được cho con mình cưới xong rồi thì cô dẫn cái này ừ. cô không à. hài lòng mà dạ. thì mướn nhà riêng không có chung với cô mà cô dẫn tới thường cô dẫn thăm dẫn đến mà gặp gái nó xanh nó thương nhau quá đi trời xanh bốn năm ba đứa không làm chị bộ thôi em không biết sao hiểu hiểu chị em thôi ừ hờ em không ghét không, không trách mẹ gì hết á hiểu ra sao mà không đặt con đi giày cũng cứ la hoài <laughs> thì giờ chạy xe dễ quá thành cô cũng khó khăn lắm cô cũng đang ở nhà mướn nữa cô ở nhà mướn 15 năm nay thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không khả năng cô muốn nhà lớn cái ngày đầu tiên mà mẹ vợ gặp con rể mình cô ấn tượng điều gì thành tình mà nói lúc đầu tiên gặp á thì mình không hài lòng không hài lòng không hài lòng sao vậy cô điều gì tại vì à, thật tình là con gái cô á nó cũng về đẹp cũng dễ thương à. nó cũng giỏi nữa tự nhiên nó dẫn bạn về với thừa nó giới thiệu mà nó nói hỏi ừ, bạn con làm nghề gì đó chạy xe ôm rồi hỏi gia đình thì cũng ổn định cũng sống thôi rồi nó chạy xe ôm rồi thấy ừ, không hợp cho con mình không hài lòng Thế là mình lo cho con mình làm dạ, lo con mình Nhiều khi cái công việc của anh chàng chạy xe ôm cũng không đủ không để có thể lo mà nó chạy cái xe nhà. cũ nữa chứ à đi qua anh thấy chạy xe cũ mà trời ơi chạy xe ôm mà xe này xin lỗi gặp cô cô cũng đi nữa khách nào dám đi <laughs> xe cũ quá chứ mình nghĩ à. trời đất ơi cái thấy mỹ chờ con mình dày mà lấy chồng dày rồi sao lo được cho con mình dạ. giờ giờ có cháu làm sao lo được cho chú ngoại mình dạ. cái không hài lòng nhưng mà giờ hai đứa thương quá rồi Như rồi là mưa dầm thì bao lâu cô mới thấm cô mới thấm mới bốn năm nay thôi cưới xong rồi thì cô dẫn cái này cô à. không hài lòng mà dạ. thì muốn nhà riêng không ở chung với cô mà cô dẫn tới thường cô dẫn thăm dẫn đến mà con gái nó xanh nó thương nhau quá đi trời sanh bốn năm ba đứa trời ơi bốn năm ba đứa tại đâu muốn đâu lại gì hả số phận á chạy xe mà giờ sinh bốn ba đứa là cũng căng lắm rồi nha thì bà ngoại lo à bà ngoại lo bà ngoại lo, bà ngoại lo. Bà rồi thì tới thì nghe mình thấy mình thấy trời sao con mình cũng đẹp cũng giỏi nhắn cũng dễ thương mà nó vậy trời đẻ ba đẻ vậy cũng làm gì đâu cái nhà chừng con không à mình nghĩ thôi tụi nó nhỏ đúng ra nó phải ờ, được đi đi đó hưởng thụ chưa giờ hưởng thụ mới lớn lên cái lấy chồng giờ chừng ba đứa con không có làm gì hết rồi à. sao em trai dạ. em ờ, gặp mẹ vợ đầu tiên thì em ấn tượng điều gì chung là nhìn thấy mẹ biết mẹ không chịu em rồi nhưng mà thôi em cũng chẳng sao hết em bình thường à tại vì em cứ chai mặt luôn ừ, luôn hả đẹp trai bằng trai mặt <laughs> ông này đứng dưới ông bà mình ngày xưa nói ha ờ. rồi có giờ mẹ tỏ thái độ rõ ràng với em không dạ không có mẹ có luôn đó mẹ tỏ thái độ rõ luôn á nhưng mà thôi kệ em không có buồn gì hết á tại vì hả em biết mà mình là đông mà không làm được gì với vợ nhiều kệ cũng chẳng sao lúc đó em chạy xe sao em gặp vợ em được không nếu không không có chạy xe gặp vợ mà nè em đi chơi à. bạn của mẹ rồi gặp nhau rồi quen thôi lúc mà mẹ không cho cưới nhau thì hai đứa tự ra riêng rồi tự dạ. cưới luôn hay sao dạ, không có có nói chuyện hai bên vẫn nói chuyện rồi dạ, nhưng mà tại chuyện. vì bên nhà rể chặt quá ừ. rồi có con rồi không thể nói chung ra được Đúng còn về chung mình thì về chung cô cô không cho lúc đó mẹ vợ có chu cấp nó, cũng, tới, cũng mình, tới chu cấp thì nghe mình thấy con về thấy chứ hoài mình xấu xa nghe tất nghe nè tới lần nào cũng la cho tiền mà la dạ à, la là la con, la con hả? gái chứ không về la hàng rể la con gái mình thôi mình nói trời ơi đỡ hoàn cảnh khó khăn vậy cứ sanh gì hoài trời ơi rồi sao sao không làm gì hết cứ sanh gì hoài rồi lấy gì con lo cho con con rồi mẹ còn sức mày lo được rồi mốt mẹ không còn sức lấy đâu mày lo mày lo cho con thì la thì nó ngay rể nó khóc khóc luôn hả rể khóc rể nói lần nào mày gặp mày cũng la hết á cứ nó ủa mẹ la con gái mẹ mà chứ mày đâu la con thì không tại vì cả hai cùng xanh mà <laughs> thì thì nó nó có trả lời lúc em khóc em nghĩ gì điều gì em tôi làm chỉ bộ thôi em không biết sao không hiểu hiểu chị em hơi ừ hơi em không ghét không, không trách mẹ gì hết á hiểu cái sao mà không đặt con đi giày cũng cứ la hoài thì nó nói mẹ la vợ con cũng như mẹ la con rồi cái nó khóc thật tình cái lúc đó mình cũng chưa còn giận mà chưa chưa chưa xua lòng cái về nhà cái mình suy nghĩ lại mình nghĩ trời tội nghiệp quá ha mình la mà nó khóc cái về suy nghĩ lại cái đầu cái cũng thương thương rồi cái mình thấy vậy cái thôi cái mình nghĩ thôi kệ con của mình cái bắt đầu mình mới cho dễ chung là thứ ba rồi dễ chung thì dễ chung rồi bắt đầu mình mới thấy là khuya thí dụ con nó hai đứa lớn á nó mẹ mẹ pha sữa cho con thì thằng này nó thôi đừng kêu mẹ để ba pha cho thì tự lấy bình tự xúc bình tự pha sữa cho con giờ thí dụ ban ngày á nhiều khi mình đi chợ về cái mình nói mình kêu con gái vậy á con nấu đồ ăn đi con mẹ đi chợ về nè tại mình làm nhuộm tóc mình cũng chưa là mình không có rảnh mình đi chợ về nó con nấu cho con thì nó ờ, thôi để con rửa rau cho con làm cá cho còn ờ, chút nữa vợ con vợ con dậy nấu tại hôm đó khuya nó mệt thôi mày đừng kêu đừng kêu vợ con cho con giờ ngủ trễ một chút giờ mình thấy nhiều khi ngay con gái mình á nó hay chuyện sống sản lắm nó không chuyện nó nhẹ cái lần nó cử nó lan này cái mình phòng ở cái bên mình nghe mà thì mẹ thằng này chỉ khóc thôi thằng mỗi lần gây thì con kia thì lớn tiếng này chỉ khóc thôi không nói gì hết là từ đó cái ở chung mình thấy vậy rồi mình mình thấy thương mình nghĩ thôi kệ đi nó, nó làm không cho tiền thật mà nó thương vợ nó giờ nó thương cháu ngoại mình là thấy mình vui rồi nó không có nhậu nhẹt nó hiền ít nói nữa mình thấy thôi vậy là vui rồi rồi từ đó mình mới thương nó mẹ vợ la con cũng em cũng khóc vợ la em cũng khóc nữa hả không phải con khóc vậy khi thôi tôi con khóc để khóc tại đây tôi buồn khóc buồn hả em buồn chết mẹ tại vì em cứ làm lên em làm ra nhiều tiền cho con cho vợ em ừ. con thôi tội nghiệp chàng rể ha đời đàn ông đôi khi cũng nhiều sóng gió lắm con đàn ông đôi khi cũng khổ lắm thấy chưa ừ mà ở nhà nó thương vợ thương con lắm đàn ông cũng đôi khi cũng nhiều nước mắt lắm chứ bộ bây giờ thương về cái gọi là có la này kia nữa không, không? trời lo từ lý nó trời xe phải nhắc nó từng cái nón ở ờ, con con lấy nón hôm để con quên nó có hiểm ừ, đi đi xe về phải dặn con phải khóa xe để mắc xe nha con à, giờ mẹ vợ thương em cảm cảm nhận thế nào biết mà giờ chút là mẹ lo cho em hết rồi đó chắc mình cũng phải có trách nhiệm nhiều hơn phải không anh ba đứa con rồi để mẹ lo hoài như vậy dạ em chỉ nghĩ vậy mới buồn thôi <laughs> thì giờ chạy xe dễ quá thì cô cũng khó khăn lắm cô cũng đang ở nhà mướn nữa cô ở nhà mướn 15 năm nay thành ra lúc mà cô muốn về chung á thì cô không khả năng cô mướn nhà lớn trời dễ thương quá đây là một câu chuyện rất, rất là đáng thương luôn á không biết mỗi tháng thì anh có phụ mẹ được cái tiền nhà không ta không ở đây mình không mình nói thôi mẹ lo hết mẹ lo mẹ con chỉ lo đóng tiền học tại đứa trẻ lớn nó đang học lớp lớp hai còn hai đứa nhỏ chưa chưa đi học dạ. thì nãy giờ con chưa đóng học cho con con thôi còn cơm nước mẹ lo hết có bao giờ mẹ con ngồi nói chuyện với nhau như thế này không không em ít khi nói đâu em chỉ nghe thôi không có nói hả à? ít nói lắm có chạy xe xong rồi về cái trong phòng với con nó chơi nghe thương nó thương lắm nó đi về là nó giỡn với con nó nó nằm cái con nó giỡn với nó leo lên mình nó nó không có la cái từ đó mình thương thì khi mình nói trời đã con chạy xe mệt rồi sao con cứ chiều nó về đừng có chiều nó quá mà nó nằm cái ba đứa con nó đứa đứng trên đầu đứa đứng trên bụng đứng chân nó mới la có bao giờ em thấy mẹ em khóc thế này chưa không chưa đúng không hai mẹ buồn thôi chứ thấy mẹ khóc anh nghĩ rằng mẹ chỉ khóc ở trong góc phòng nào đó ở một góc khuất nào đó thôi cái nỗi buồn của mẹ rất lớn đó cái nỗi lo của mẹ rồi đây ai sẽ lo cho cháu mẹ ai sẽ lo cho con của mẹ ai sẽ lo cho rể của mẹ đúng không cô tại ông xã cô cũng bệnh nữa trong quạng mình cô lo có bao giờ lâu lâu em tâm sự với mẹ động viên mẹ vợ một vài câu hay là gì đó không em thì không biết tâm sự không biết động viên sao mà em cảm nhận được điều đó vậy thì mẹ vợ đăng ký chương trình này với mục đích mình muốn nói điều gì với con rể mình là chị mong á hồi đó giờ mình thấy là nó thương vợ thương con nó thì cứ mong nó cứ thương vợ thương con về hoài còn chị mình nghĩ chuyện giàu nghèo là do trời ban lúc mình cũng muốn dương lên á, nhưng mà quan trọng ông trời có cho mình không mình nghĩ vậy đó rồi hôm nay câu chuyện à, chúng ta vỡ lẽ ra nhiều cái khúc mắc trong cuộc sống mà cần phải giải quyết nha để xem coi vợ em nói điều gì nha kính gửi chương trình mẹ chồng nàng dâu Em viết đôi lời nhờ chương trình nhắn gửi với mẹ và chồng Nay em đăng ký chương trình này để được thổ lộ nỗi niềm và nói ra những tâm sự Em với mẹ và anh Mẹ à, tụi con cảm ơn mẹ Cảm ơn mẹ vì đã mở lòng cho tụi con Cảm ơn mẹ đã dốc hết khả năng để tụi con nương tựa ở cuộc sống này Và em may mắn khi lên đên trên cuộc sống là được đồng hành suốt đời Nhưng với anh lại không được may như, như em anh gặp em lúc thời điểm em ngang bướng Làm anh cũng chật vật với em Và đối diện với gia đình ngay thời điểm khó chấp nhận, tin tưởng Nhưng anh luôn bên em, không hề làm khó xử Hay lời nói và hành động gì trách móc em Và rồi an ủi em ngược lại rằng anh không buồn, không khóc đâu em Đừng lo và suy nghĩ Em bên anh lo cho anh như Vậy là anh vui lắm rồi dù có thế nào đi nữa Có em thương anh là được rồi Đây chính là hạnh phúc và động lực Và sự hãnh diện cho em giới thiệu rằng em may mắn có được mẹ và anh Cảm ơn chương trình đã cho cơ hội bày tỏ nỗi lòng của em Một lần nữa xin cảm ơn chương trình và tất cả mọi người Và nói cảm ơn cuộc đời này đã có mẹ và có anh Cảm nhận thế nào? Các em thì việc cặp cạnh gì nhất vậy đâu Đúng hơn vợ em mà đây còn em thì vẫn tôn trọng ba mẹ em mà Giống như là ba mẹ ruột em thì khác gì đâu Con gái của nó vậy không có nói thôi Con gái của nó vậy cô thấy sao? cô biết nó rất hiếu thảo nhưng mà cái là mình khi mình nói nó không nghe thấy mình hơi ngang chút cái theo ý nó không à mình chỉ buồn vậy thôi chứ cuộc đời cô thì cô nghĩ rồi đời cô sống vì con cô thành ra cô hy sinh tất cả vì con cô hết tại cha mẹ cô mất sớm rồi hôm nay thì à, em cũng nói gì với mẹ vợ của mình hay không em hả à, lúc là em, em chỉ cảm ơn mẹ thôi thì à, mẹ đã lo cho hết mình rồi không có gì em vợ nói hơn gần mong mẹ sức khỏe rồi giàu hơn rồi đợi mẹ đến với em với vợ em rồi con có mong muốn chàng rể điều gì không ạ? À? Mẹ cũng mong con Hồi đó giờ con thương vợ con Thế nào thì vợ Từ vậy về sau con cũng thương vợ con Với con cũng hết như vậy là mẹ vui rồi Mẹ không đòi hỏi gì hơn hết á Cảm ơn mẹ Rồi chúc gia đình sẽ hạnh phúc Và chúc gia đình sẽ luôn luôn gặp nhiều may mắn hơn nữa trong cuộc sống Một kỷ niệm của chương trình gửi tặng gia đình